Có bạn tên là Nguyễn Hiếu hỏi rằng, Kính thưa Thầy, gia đình con mới mua một căn nhà ở ngay bên cạnh một ngôi chùa nhỏ, dự định tháng sau sẽ chuyển cả nhà đến ở. Mẹ và em gái con đều là Phật tử nên thấy ở gần chùa là việc bình thường. Tuy nhiên, vừa qua con có xem một số thông tin khuyên là không nên ở gần chùa vì sẽ không tốt, sẽ phạm húy các thầy tu phạm vào thần linh ở chùa. Con thấy cũng đúng vì đa số các ngôi chùa đều nằm sâu trong núi, ít có nhà cửa ở gần. Con đã chót mua mất rồi, giờ cũng không thể không ở. Nên con xin Thầy cho con biết là con nên làm gì khi dọn về ở nhà này để không gặp tai họa. Con xin cảm ơn Thầy. <laughs> Đấy, và từ mình đây có ai nhà gần chùa không? Yeah. <laughs> Kính thưa đại chúng, chúng ta biết chùa triền là cái chỗ thanh tu là chốn tôn nghiêm để dành cho những người tu hành. Tu hành thì ở đây có cả tăng ni và kể cả Phật tử. Nó là cái chỗ tôn nghiêm, chỗ thanh tịnh, chỗ tu hành. Và thế cho nên ý, vì thế mà người xưa thì thường chọn những cái chỗ nó xa với dân chúng, xa với thành thị, cất chùa ở núi, ở rừng, vào à, ờ, ở đảo. Thế còn nếu ở quê thì phải cất ở ngoài đồng, thường cất ngoài cánh đồng chùa thường ngoài đồng nhưng sau này dân phát triển thì là bao bọc hết chùa luôn Đấy, thế rồi thành phố thành phường cũng thế có nhiều cái ngôi chùa ở thành phố thì xuống sát sạt bốn xung quanh nhà dân hết chuồng lợn chuồng gà bốn xung quanh luôn thì cái này nó làm cái thực tại vậy thì bây giờ bạn này bạn bạn hiếu này bạn hỏi là làm thế nào để mà ở gần chùa mà nó không bị tai họa này thì đúng là trong nhân gian thì cũng truyền tụng nhau là đừng mua đất ở gần chùa, nghe không? Và nhất là đừng mua đất chùa mà ở. Và quả thật thì đúng là cũng có nhiều gia đình sau khi mà cải cách rồi phá đình, phá chùa đấy, thế rồi cái đất ấy trở thành cái đất dân dụng ấy, thì họ mua cái đất đi hoặc là được cắt vào ở cái đất chùa thì đúng là cái gia đình ở trên cái đất chùa, nền đất chùa cũ cũng thấy nhiều chuyện thật từ đó nó mới sinh ra thành cái thành một cái thuyết ở trong dân là ở ờ, trên đất đình đất chùa là là không tốt không an cho nên bạn này bạn lo thế là cũng có cái lý do thế thưa đại chúng thì vậy thì là thế nào chúng ta biết là chùa chiền là cái chỗ mà thanh tu rồi thế giờ thì ta ở cạnh chùa thì ta làm sao à, ta làm sao đây nên chùa thì cũng phải có luật thôi à? và cũng phải theo luật thôi nếu đất đấy không phải đất chùa là đất của mình thì mình ở nhưng mình ở đấy làm sao mình không xâm phạm không ảnh hưởng đến chùa là được nghe à? không? xâm phạm tức là mình đừng lấn đất sang chùa đừng mở cánh cửa sang chùa đấy ở ngoài đời thì cái luật ấy, ở nhà sát nhau mà mở cửa sang nhau là cũng không được phép đâu trông nhòm sang nhau là cũng vi phạm đấy phạm vào không gian của người ta thế, thế thì chúng ta thế chúng ta ở cạnh chùa ta làm sao đừng ảnh hưởng đến chùa nhé à, không xả thải các cái thứ ô uế các thứ ảnh hưởng đến đến chùa tức là làm ảnh hưởng đến chùa là mình cũng bị mình phạm rồi thế còn mình trong cái phạm vi đất mình mình sinh hoạt của mình không? Đấy, thì mình phải giữ gìn mình không làm ảnh hưởng đến chùa thì ở đâu cũng thế thôi ừ, yeah. mình giữ đúng là được nhé yeah thế nhưng mà đúng là cái tâm lý thì thưa đại chúng chúng ta ở cạnh chùa chúng ta nếu mà là cái người mà có lòng tin ấy, đối với tam bảo mà kính tam bảo thì đúng là nhiều cái cũng lo đấy bên này thì mình à, tại gia tại nghiệp à, à, coi như coi như là sát hại chúng sinh các thứ ăn uống mặn muội phải không các thứ thế rồi chuyện à, tại gia mà còn đời sống gia đình vợ chồng nhiều thứ nhiều khi mình cảm thấy nó không an tâm cái đó cũng là một cái cho nên đúng là nếu mà mua nhà sát chùa mà cái người ấy mà có tín tâm với tam bảo thì người, người ta cảm thấy không an tâm là cũng, cũng có lý thì thầy cũng khuyên là không nên vì mình khó mà giữ được cái tâm mình nó yên lắm ở cạnh chùa mà ta hôm nay con nhà có đám giá phải mổ gà mổ lợn thế rồi cưới con cưới kiếc nhạc sập sình âm mỹ xa hết cả chùa cũng ảnh hưởng thế rồi chùa thì ngày ngày phải chuông mõ ờ, thế là mình thì mình có khi muốn ngủ đến năm sáu giờ sáng chùa ba giờ ta đã dậy khô chuông gõ mõ <laughs> rồi mình có chịu được không đấy, ờ, tức nó cũng có những cái ảnh hưởng thưa đại chúng đây là đây là gọi là thế giới của cái sự tu tập với thế giới của phàm tục hai cái này nó có những khác nhau mà lại đặt ở bên cạnh nhau thì đúng là nó cũng có những cái khó đấy ờ, cho nên là, là, là ở đây thầy nói là nếu mà chúng ta là phật tử hiểu biết thì chúng ta cũng nên mua mà đất thì cũng nên cách chùa ra không nên ở gần quá có thể chúng ta tâm mình nó khó được yên tâm khi mình sơ suất điều gì mình áy náy nha thế còn thì à, nếu chẳng phải phật tử như bạn này á, vâng, thì bạn sống cứ đúng luật là được đừng làm gì ảnh hưởng ô nhiễm đến chùa đừng làm gì mang tiếng đến chùa không xâm phạm vào cái gì của chùa của tam bảo là được đương nhiên là chư thiên hộ pháp thiện thần đấy cũng không ai quả trách mình được mình sống đúng luật là được luật của nhà nước mình này này không xâm phạm không ảnh hưởng à, mình ở đấy bên cạnh chùa nhưng mình lại biết bảo vệ cho chùa nữa thì cũng tốt nghe không? còn mình là đời sống tại gia thì tại gia phật thánh cũng không cấm phật thánh đâu có chê trách gì đâu mình ở tại gia tại nghiệp mình ăn mặn ăn muội hay mình sinh hoạt vợ chồng con cái thì cũng phật không cấm chuyện là bình thường không ai bắt tội cái chuyện đó nha không có quả báo những cái chuyện đó cả chỉ có đừng làm gì xâm phạm ảnh hưởng đến chùa là được thế thôi nha. thì bạn hiếu cứ yên tâm nghe không